Mấy tên đàn em cổ vũ nhiệt tình, vùng sang bên phải vô cùng thô bạo, nhưng một giây sau đã nghe thấy tiếng hét thất thanh, nụ cười của lão đại đã biến mất. Trên người các đàn em đều là máu. Hóa ra bọn họ bị đánh úp. Mọi người dồn dập bảo vệ lão đại, rút súng ra tìm sát thủ. Nhưng hôm nay bọn họ chết là cái chắc, vì huyền thoại của thành phố đã đến. Đầu của anh ta giống như AI vậy, có thể tính toán cách giết người hoàn hảo nhất. Anh ta là thiên tài giết người Sato. Sato giải quyết vô cùng nhẹ nhàng những tên đàn em này. Nhưng anh ta không biết, anh ta đã bị người khác chụp ảnh lại. Sau đó, một mình anh ta tiêu diệt toàn bộ băng đảng xã hội đen. Và tất cả những nhiệm vụ mà Sato làm đều là do một người đàn ông ra lệnh. Ông ta tên là Ebihara, là sư phụ của Sato. Sato hỏi sư phụ, nhiệm vụ tiếp theo là gì? Sư phụ nói với Sato, dạo gần đây gặp phải nhiều nguy hiểm, muốn anh ta và trợ lý mai danh ẩn tích, đi đến Osaka sống một năm, mà đến đó sẽ có tổ chức sắp xếp cho anh ta. Chỉ có một yêu cầu đối với anh ta, phải sống giống như một người bình thường, không được giết người. Nếu như không nghe theo mệnh lệnh, sư phụ sẽ đích thần giết chết Sato. Mà ở đằng khác, hai tên sát thủ đang nhìn Sato. Bọn họ muốn giết chết Sato, trở thành huyền thoại mới của thành phố. Sato và trợ lý đến Osaka, băng đảng xã hội đen ở đó đã tiếp đãi bọn họ. Ông trùm xã hội đen muốn thử thách Sato, xem anh ta có thật sự lợi hại như truyền thuyết nói không. Nếu như đếm đến ba, mà anh có thể giết được hội trưởng và tôi, nghề sát thủ này của anh sẽ làm thế nào? Không được. Đương nhiên chỉ là thị phạm, hai người đã mất hồn. Sau đó ông chú đã sắp xếp chỗ ở cho Sato. Nhưng anh ta vẫn là không yên tâm về tên sát thủ huyền thoại này. Thế là anh ta đã phái đàn em, đi thăm dò Sato, rốt cuộc có phá giới giết người không? Tối hôm đó, Sato và nữ trợ lý uống rượu đi từ quán ba ra, thì bị hai tên côn đồ chặn lại sát thủ thiên tài Sato, thông qua năng lực cảm nhận của bản thân, phân tích lực chiến đấu của tên côn đồ, mà đúng lúc đó anh ta giả vờ bị tấn công, cũng vô tình làm thương đối thủ. Tên côn đồ đá vào mặt của anh ta, mà kỹ năng diễn xuất của anh ta cũng vô cùng khoa trương. Giả vờ mình đang rất đau. Lúc đó tên côn đồ khác cũng muốn thử xem sao. Xông lên giờ nắm đấm vào Sato, mà Sato cố ý để cho anh ta đánh, tiếp tục diễn xuất khoa trương. Tên côn đồ biểu cảm đau khổ, hai ngón tay bị bẻ gãy, sau đó, Sato tính toán hai nắm đấm, đã có thể giống người bình thường bị chảy máu mũi. Tên côn đồ đã đạt được mục đích, biến mất luôn trong đêm, mà lúc đó một cô gái tốt bụng đã đưa khăn tay cho Sato. Sato giống người đàn ông sắt thép thẳng thừng từ chối. Cô gái có chút bối rối, sau đó đứng dậy rời đi. Mặc dù lão đại bảo đàn em đi thăm dò Sato, nhưng anh ta vẫn quyết định đích thân thăm dò thêm một lần nữa. Anh ta tìm Sato, đưa anh ta đi đến một nhà xưởng, đi thẳng vào vấn đề, bảo Sato giết chết người trước mặt. Sato cũng biết ý đồ của lão đại, sau đó đeo mặt nạ và bước xuống xe. Lão đại nói, nghe đồn Sato là sát thủ thiên tài, bất luận Sato gặp bất kỳ đối thủ nào, đều có thể đánh gục đối thủ trong vòng 6 giây. Sau đó liền bắt đầu đếm số. một hai ba Sato chỉ mất 3 giây đã có thể đánh gục được đối phương. Sau đó, lão đại dùng súng bắn vào Sato, bảo anh ta giết chết đối thủ. Sato cướp súng trên tay tên đàn em, chĩa súng về phía lão đại. Nói với lão đại một lần nữa, trong vòng một năm, anh ta muốn sống một cuộc sống bình thường, sẽ không giết bất kỳ người nào. Lão đại thấy ánh mắt của anh ta, cuối cùng đã tin anh ta rồi. Mà lão đại nhiều lần thăm dò Sato, thực ra là vì nghĩa đệ sắp ra tù. Vì giết chết bạn gái ngoại tình, đã phải vào tù 8 năm. Mặc dù bản tính không xấu, nhưng vì tình yêu mà gặp rắc rối, hy vọng sau này có thể giúp bảo vệ. Mấy ngày sau đó, Sato bắt đầu ra ngoài đi phỏng vấn. Muốn tìm một công việc bình thường, nhưng vì anh ta hoàn toàn không giao lưu với thế giới bên ngoài. Vấp phải chắc trở ở các nơi. Thậm chí, sơ yếu lý lịch cũng khiến cho người phỏng vấn phải phì cười. Sato trên đường gặp lại cô gái tốt bụng tối hôm đó. Hóa ra cô ấy tên là Misaki. Hai người nói chuyện với nhau. Biết Sato đi tìm việc không được như ý, Cô ấy đã nhiệt tình giới thiệu cho anh ta. Đến chỗ phỏng vấn mà nơi mình đang làm việc, ông chủ của cửa hàng thấy Sato ngốc nghếch, nên đã đưa ra giá tiền lương thấp nhất. Không ngờ Sato lại đồng ý. Cứ như vậy anh ta và Misaki càng ngày càng trở lên thân thiết. Quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Thậm chí Misaki quên đem chìa khóa, còn sẽ đến nhà anh ta ở nhờ. Và nữ trợ lý giả vờ làm em gái của Sato, chơi với cô ấy rất vui vẻ. Ở đằng khác em trai của lão đại Isaki đã ra tù. Mà điều đầu tiên anh ta làm khi ra tù đó chính là đi tìm người đã vay anh ta tiền. Sau đó thấy cô gái trên tạp chí đã có một ý xấu. Người vay tiền để cầu xin Isaki tha cho mình, nên đã nhanh chóng đem tin tức của cô gái nói với Isaki. Nhưng anh ta vẫn bị Isaki giết chết. Isaki về với xã hội và gặp mặt lão đại. Lão đại rất nhớ người em này. Dặn dò anh ta sau này đừng làm chuyện xấu nữa. Anh sẽ giúp em sắp xếp tất cả mọi thứ. Mà anh ta cơ bản không nghe lời của lão đại. Tìm cô gái trên tờ tạp chí, mà cô gái đó chính là Misaki. Anh ta uy hiếp Misaki từ chuyện anh ta làm việc phi pháp. Misaki không hề sợ anh ta, còn cảnh cáo Isaki, đừng đến làm phiền cô nữa, không thì sẽ báo cảnh sát. Isaki nói, tôi đây không phải uy hiếp, mà là nhắc nhở, sau đó liền rời đi. Nhưng sau đó Misaki nhận được tin nhắn, bên trong đều là hình của mẹ. Đối mặt với lời uy hiếp trần trụi này, cô ấy không muốn mẹ bị thương, nên đã đồng ý với Isaki. Sau đó, Misaki đến chỗ của Isaki, Misaki xinh đẹp đã bị Isaki lôi lại. Thấy Misaki ngay trước mắt, Isaki vô cùng đắc ý. Lấy khê ước một năm ra, nghe thì có vẻ rất hay nhưng thật ra toàn là ý đồ xấu xa. Chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền hợp pháp và đúng đắn. Đúng lúc đó chuông cửa vang lên. Isaki mở cửa ra. Các người là ai? Lão đại không liên quan gì đến Isaki. Cảm thấy sự tình không đúng nên đã tìm Sato. Khẩn xin Sato có thể giúp ông ta tìm Isaki. Sato đến chỗ ở của Isaki. Cái gì là sát thủ thiên tài? Thấy dấu vết của của hiện trường, Sato có thể tái hiện lại những việc đã xảy ra ở trong đầu. Hóa ra Isaki bị hai người tấn công, mà hai người này mới nhìn đã biết là sát thủ vô cùng chuyên nghiệp. Isaki và Misaki đều bị bắt đi. Sato gọi điện thoại cho lão đại, hỏi Isaki có gây thù chốc oán với ai không. Lão đại nghĩ một chút, có khả năng nhất chỉ có thể là tóc dài. Do Sato không thể giết người, anh ta chỉ có thể cùng với trợ lý sửa lại viên đạn. Thậm chí còn dùng rũa mài phẳng đầu đạn. Như vậy đạn bắn ra chỉ có thể làm người khác bị thương mà thôi. Sato tìm được nơi, chỉ thấy anh ta giống như một con nhện vậy. Leo lên bức tường dài hơn 7 tấc, mà lúc đó Misaki đang bị tóc vàng ức hiếp. Ở đằng khác hai tên sát thủ luôn đi tìm Sato. Cũng thông qua camera giám sát nhìn thấy tất cả. Hóa ra họ biết Sato sẽ đến. Bên này Misaki đang liều mạng vùng vẫy. Sato xuất hiện, trực tiếp đánh ngất tên tóc vàng. Sato giấu Misaki đi, sau đó đến cứu Isaki. Mà lúc đó Isaki bị trói lại ở trên cao, phía dưới chính là vực sâu thăm thẳm. Sato dùng tấm sắt ngăn lại tất cả mưa bom bão đạn. Mà tất cả những chuyện này đều nằm trong tầm kiểm soát của Sato. Khi những tên côn đồ thay đạn, Sato đột nhiên xông ra, cướp lấy súng trên tay tên côn đồ, không ngừng bắn về sợ dây sắt. Lúc đó, sát thủ xuất hiện, hai người đánh rất kịch liệt. Sato cắt đứt dây sắt, sau đó nhanh chóng bắt lấy Isaki trực tiếp để anh ta rơi xuống dưới lầu. Sau đó, hai người nhanh chóng chạy trốn, nhưng đối thủ rất đông. Hơn nữa, Sato còn không thể giết người. Một lát sau, Sato cũng bị treo lên. Hai người chạy lên trên. Isaki phát hiện tóc dài, không đánh được, liền nhảy xuống dưới, đang đánh nhau với tóc dài. Mà Sato cũng không có thời gian quan tâm Isaki nữa, vì lúc đó Misaki bị tên sát thủ khác dồn vào đường cùng. Sato đang muốn tiến lên phía trước, bị một tên sát thủ chặn lại. Lần này hai người đánh nhau trực diện, lúc đó anh ta đã sử dụng kỹ năng chính xác của mình. Sát thủ không ngừng bắn súng để khống chế Sato. Ở đằng khác nữ trợ lý đã đến, giải quyết xong tên sát thủ đang đuổi theo Misaki. Sato bên này vẫn đang chiến đấu kịch liệt, trong lần đánh nhau cuối cùng, hai bên đã ngã xuống đất, mà lúc Misaki bị ngã xuống dưới, Sato lại lần nữa xuất hiện để cứu cô ấy. Cuối cùng Misaki và Sato sống hạnh phúc bên nhau. Sato lần này trong lúc ứng cứu đã không giết chết một ai. Hai tên sát thủ còn chuẩn bị tiếp tục tìm Sato. Sau đó đã bị hai phát súng bắn chết. Mà người này chính là sư phụ của Sato, Ebihara.